sau tiếng thở than ta còn lại gì ngoài mùi khói thuốc bay bay khắp căn phòng sau những bờ tan ta còn lại gì ngoài hình bóng anh đâu đó trong lòng I love you so Vậy anh làm lúc này là cầm điếu thuốc trên tay thật chặt cho vơi nỗi cô đơn dày người có cảm giác như một mình trên mây người đó có biết anh vì em mà thức suốt cả đêm ngày mùi khói thuốc đã anh hằng vào trong môi nuốt vị đang âm thầm mùi chỉ xong xuôi bên cạnh hồng phai dần về màu trong vôi nơi thuộc về cô hai ta đã không còn có tiếng lòng tôi bong bong trên con đường ấy về số hạ tây ga ấy ung dung pha khói thuốc ấy cho đến khi ấy ung dung pha khói thuốc ấy cho đến